Cậu bé này mới chỉ 5 tuổi nhưng đã phải tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại, đã thế còn bị tên ác bá chém cho một phát thừa sống thiếu chết. May mắn cậu đã được một vị cao nhân cứu giúp, từ đó cậu ta vườn nắng tháng mưa say sưa luyện tập nuôi thái cũng như chế tạo hỏa tiễn để một ngày nào đó có thể báo thù cho cha mẹ. Tuy nhiên khi trở thành một chiến binh, cậu ta lại không ngờ rằng kẻ thù mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là người thân bên cạnh mình. Vậy cậu bé đó là ai? Hành trình báo thù của cậu ta như thế nào thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm võ thuật Thái Lan mang tên Chiến binh hỏa tiễn vang danh một thời nha. Vào những năm 1900 hồi ấy, nghề trồng lúa nước ở Thái Lọ vô cùng phát triển, chính vì thế châu sẽ là một người bạn không thể thiếu với những người nông dân. Từ đó, việc buôn bán châu cũng trở nên rất chi là sôi động. Các thương lái thi nhau nhập châu ở khắp mọi nơi, mua đi bán lại để kiếm lời. Nhà nhà buôn châu, người người buôn châu, không có châu thì cướp, không cướp được thì giết. Cậu bé Johnny có quả đầu phát sáng chứng kiến cha mẹ mình bị thằng buôn châu sát hại thì lòng đau như cát, nước mắt chảy thành sông. Quá căm phẫn, cậu vớ được khẩu súng to tổ trạng thì liền vác lên đánh cái đoàn một phát trúng ngực thằng cờ hó sát nhân. Ai dè hắn ta chẳng hề si nhê mà còn quay lại tặng cho cậu một nhát đau đang ngọt như nhớ lùi. Tony chỉ kịp nhìn thấy trước ngực của thằng này có một hình xăm, sau đó thì ngất trên cảnh quất lúc nào không hay. Tỉnh lại sau cơn lú, Tony được ông cố nội dưới suối vàng gánh còng lưng nên may mắn không hẹo. Theo như sư thầy kể lại, đêm hôm đó đã có một người đàn ông bí ẩn kịp thời cứu cậu rồi đưa tới đây. Ông ta còn gửi lại cho Tony một chiếc bùa hộ mệnh, nói rằng nó sẽ mang lại may mắn cho cậu sau này. Mang trong lòng quyết tâm phải báo thù cho phụ mẫu, chính vì thế Tony không thể xuất ra thành chú tiểu ăn đậu phụ, vậy nên cậu đành lên đường tìm chân trời mới, gặp một ngôi làng nọ có truyền thống chế tạo hỏa tiễn. Cậu may mắn được nhận vào làm cu ly tại nơi này để kiếm sống qua ngày. Dù mới chỉ 5 tuổi nhưng Chani vô cùng chăm chỉ, chứng kiến những quả hỏa tiễn khổng lồ được phóng lên không trung đầy uy lực, Chani ước mình mai sau cũng dũng mãnh được như thế để báo thù cho cha mẹ. Để làm được điều đó, cậu đã bái sư tầm đạo tham gia học quyền thái của một sư phụ trong làng. Không ngờ rằng Chani lại là một nhân tài luyện võ nên cậu tiếp thu rất nhanh. Đàn anh hơn tuổi cậu cũng dã cho không trượt phát nào. 15 năm sau, Chani đã trở thành một chiến binh nuôi thái vô cùng dũng mãnh. Anh đi khắp nơi săn bọn thương lái buôn châu để tìm kiếm kẻ thù giết cha. Đối mặt với bọn cướp châu, Chani sử dụng những quả hỏa tiễn to như tổ bố thằng ăn mày phóng về phía bọn chúng để đánh phủ đầu. Sau khi bắn cho bọn này ngày tơi bời khói lửa, anh cưỡi một quả bay xuống như một vị thần đuổi theo bọn chúng để đánh giáp lá cà. Chani tiểu lý phi đao bằng vòng lửa, hạ gục hai thằng cầm súng. Với những tuyệt kỹ thượng thừa của môn võ quyền thái huyền thoại mà sư phụ truyền cho, Chani chủ yếu sử dụng đầu gối và cùi trò để hạ lũ bọn này, thậm chí anh còn chẳng phải dùng đến tay, một thằng đến là một thằng ăn dã. Hai thằng đến anh xong phi đạp chết cả hai, thằng thì họa mi ngừng hớt, thằng thì nổi nát tim gan. Ấy vậy mà bọn này ốc chó lại ăn phải gan cóc cộ nên không biết sợ là gì. Cứ nhau vào là Tony nắn chỉnh xương khớp cho tới nơi tới bến. Đầu gối của anh không khác gì một chiếc máy chém, vô cùng linh hoạt và cứ nhằm thẳng vào chỗ hiểm mà dã. Mấy thằng thấy không ăn được nên liền vác hàng nòng tới bem. Tuy nhiên chúng đâu biết mình đang phải đối mặt với một chiến binh luyện nguy thái từ khi chưa đầy năm tuổi. Di chuyển nhanh nhẹn như mây bay nước chảy, bọn này động đầu vào một cọng lông của Tony xem chừng là điều không thể. Một thằng vác chung ném tới thì bị Tony dùng song long đầu gối thần sầu cho vỡ luôn cả lồng ngực. Vừa đánh Tony vừa vạch áo cho bọn chúng xem tên nào có hình xăm giống kẻ đã giết cha mẹ anh năm xưa hay không. Tuy nhiên hết thằng này đến thằng khác đều không có. Anh đã tìm rất nhiều năm qua và mọi thứ dường như trở nên vô vọng. Mặc dù chưa tìm thấy được kẻ thù, nhưng chiến lợi phẩm sau những trận đánh với bọn buôn lậu vô nhân tính đó là những đàn trâu béo mộng. Với phương châm cướp của người nghèo chia cho người giàu, Johnny sẽ tặng lại chúng cho những người nông dân chân lấm tay bùn để họ có thể thực hiện được ước mơ vác cày theo đít con trâu tăng gia sản xuất. Trong khi Johnny thì luôn hành hiệp trượng nghĩa, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi. Ấy vậy mà nơi đây lại có một thằng địa chủ vô cùng khốn nạn, chuyên ăn hiếp dân lành tên là Kuto. Sau khi hắn được đi ngoài ra nước ở bên bể mới về thì liền vác theo con trâu sắt để giới thiệu với bà con, nói rằng chiếc máy cày này sẽ giúp cho việc làm nông của bà con trở nên vô cùng đơn giản, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng mà công sức chẳng đáng bao nhiêu. Bà con trố mắt ra nhìn vô cùng thích thú, quả thực ăn đất con trâu ghẻ ở nhà. Tuy nhiên khi hỏi dù giá thế nào thì cô Tô nói rằng chỉ bằng một trách mà thôi, năm củ đối với người dân nghèo là cả một gia tài nên ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Biết rằng người dân mà không mua máy kéo của mình thì chỉ có đường cạp đất mà ăn, cô Tô liền nghĩ ra một diệu kế, nếu như người nông dân không còn trâu để kéo thì chắc chắn sẽ mua máy cày của hắn ta. Để thực hiện được âm mưu này, cô Tô liền tìm tới một đám đám thổ phỉ ở trong rừng, tên cầm đầu là Lulu, nghe tên thôi cũng đã ngửi thấy mùi xúc vật lắm rồi, hắn ta cao to đen hôi vô cùng tàn bạo. Kuto nói rằng nếu mày đánh thắng được thằng đệ của tao thì tao sẽ cho đi theo nâng khăn sửa túi. Vừa dứt lời, thằng đệ của hắn ta liền xông lên, những thằng đàn em nhau đến đều bị anh ta dùng hai tay hai kiếm chém cho không trườn nhát nào. Thằng cao kiều này hổ báo cáo chuồn xông tới cũng ăn ngay một đạp, thằng đại ca Lulu vác móc cày bằng gỗ xông lên tấn công nhưng xem chừng cũng chẳng ăn thua, hắn ta nhanh chóng bị thằng đệ của Kuto đánh gục rồi khống chế. Tuy nhiên không ai biết rằng mỗi khi hắn ta lên cơn đói thì mới bộc phát được sức mạnh bò điên trong người. Lulu xông lên lên đánh cho thằng em dại của cô Tô không kịp trở tay, từng nhát phang cứ giống như trời giáng nặng tội ngàn cân. Cuối cùng hắn kết liễu đối phương bằng một phát trúng đầu vô cùng hiểm ác. Sau đó hắn đói quá còn ăn luôn cả thịt người. Cô Tô thấy vậy thì liền cho đàn em mang rượu thịt ra để chiêu đãi. Lulu chẳng cần gì mà chỉ cần cơm no rượu say. Sau đó cô Tô cười lớn rồi giao cho thằng đệ mới một nhiệm vụ, đó là cướp hết châu bò và giết bọn lái buôn. Chỉ có vậy hắn ta mới bán được máy cày kiếm tiền tiêu Tết. Ngày hôm sau, Lulu liền dẫn lũ thủ phỉ đi hành động. Bọn chúng nấp dưới bùn chờ khi đám thương lái bày ra rượu thịt thì mới ra tay. Bởi lẽ khi đó cơn đói của Lulu nổi lên thì sức mạnh bò điên của hắn sẽ tăng lên bội phần phần. Hán quần một phát chê toi thằng canh gác, sau đó lao vào điên cuồng tấn công mà không án bất cứ bố con thằng nào. Lũ đàn em cũng nhanh chóng xông lên ứng chiến, quả không mệnh danh là lũ thổ phỉ máu lạnh, bọn chúng đi tới đâu là máu đổ thành sông tới đó. Lulu xem chừng có vẻ hơi ngáo đá, đang đánh thì ngồi xuống đớp như la tốt chẳng thèm để ý gì. Chỉ trong chớp mắt, các thương lái đã nằm như ngả dạ không sót một ai. Cứ như thế, Lulu theo lệnh của Kuto đi đánh chiếm nhiều binh đoàn buôn châu hơn nữa. Bọn chúng cướp được rất nhiều chiến lợi phẩm mang về cống nạp. Số châu này Kuto sẽ mang bán cho một lò mổ và kiếm được một số tiền khổng lồ nên cười phấn lớ. Bà con thôn xóm kể từ đó rơi vào cảnh lầm than phải vác bác cày thay cho xác con trâu, ngày hôm sau Lulu cùng lũ đàn em lại tiếp tục hành động. Lần này hắn chơi lớn một trận xem thiên hạ có trầm trồ khi chuẩn bị ra tay cướp một đàn trâu khổng lồ. Không những thế, các thương lái này còn được cầm đầu bởi một pháp sư tên là Quạ Trắng. Ông ta được mệnh danh là người bảo vệ đàn trâu vì chưa có lũ côn đồ nào có thể cướp được đàn trâu của ông ta. Vẫn như thường lệ, Lulu đợi cho đến khi cơn đói dâng trào thì xâm lên. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng chiến binh hỏa tiễn Tony cũng có mặt tại đây. Anh đang quan sát mọi chuyện và sẽ âm thầm ra tay ngư ông đắc lợi. Quả như Tony dự đoán, Lulu nôn nóng cầm súng bắn Quạ Trắng một phát trúng ngực, sau đó cùng đàn em lập tức lao vào. Tony mặc cho bọn chúng đánh chán đánh no rồi mình sẽ xuống. Đúng lúc này, quả trắng sau khi ăn trọn một viên kẹo đồng vào ngực nằm vật ra đất, nay lại ngóc đầu nhổ dậy như chưa hề có cuộc chia ly. Đã thế Johnny còn nhìn thấy trên ngực hắn ta có một hình xăm trùng với hình xăm của kẻ sát nhân năm nào đã giết cha mẹ của anh. Cuối cùng sau bao ngày tìm kiếm, anh cũng đã tìm thấy kẻ giết phụ mẫu của mình năm xưa nên liền tụt xuống báo thù. Quả như lời đồn, quả trắng có một ma pháp vô cùng mạnh, hắn còn yểm bùa cho hai thằng đệ của mình trở thành khỉ điên và hổ điên, xông lên tấn công lũ thổ phỉ. Johnny xông lên phòng áng khí nhưng quả trắng né được. Với ma pháp của mình, hắn ta chẳng cần phải động tay cũng có thể điều khiển được mọi thứ lao về phía Johnny. Thậm chí một khúc gỗ khổng lồ cũng là chuyện nhỏ. Tuy nhiên Tony cũng không phải dạng khổ vừa, anh cản phá mọi chướng ngại vật lao tới vô cùng xuất sắc, chổi cù giấy rách các kiểu con đà điểu anh đều đánh bay. Biết rằng đánh tầm xa Tony sẽ yếu thế, anh liền bay qua vòng lửa rồi xông phi qua chiếc xe trâu cho hắn ta một cú vào ngực. Nhưng ngay sau đó, Tony vẫn bị hắn bón hành cho sấp mặt. Chơi này thì ai chơi lại được. Hắn hỏi tại sao Tony lại muốn giết hắn thì anh nói mình muốn báo thù cho cha mẹ. Đúng lúc này, khỉ điên và sư tử điên sau khi giải quyết xong lũ dâu riêu của thằng cờ hó Lulu đã xông đến ứng chiến. Hai bọn chúng song kiếm hợp bích quá đối ăn ý nên các chiêu thức cứ liên tiếp dã vào người Johnny hai đánh một không chuột thì què thôi thì cứ đánh bài chuột là thượng sách ấy vậy mà hai con điên này bám dai hơn điều đói khỉ điên bay trên cây cứ như là chim sư tử thì vườn bên dưới khiến Johnny khó lòng mà thoát được khỉ điên lao xuống chụp đầu nhưng bị đi quăng đập vào thân cây còn sư tử thì bị anh tung cối một phát nằm vật ra đất ở phía bên kia quạ trắng lúc này đang xử lý Lulu hắn bắt một thằng đàn em làm con tin hòng tẩu thoát quạ trắng dồn hắn đến bước đường cùng định ra tay bắt sống nhưng không ngờ Lulu lại có hậu với Aquaman nên đã bơi thẳng sang bờ bên kia quay trở về đại bản doanh của tên địa chủ Kuto Lulu bị hắn chửi cho như tát nước vào mặt vì thất bại trở về tuy nhiên Lulu nói rằng bọn bọn chúng không phải là người Tôi đã bắn chúng tim mà hắn vẫn sống sờ sờ ra đó Hắn là một con quỷ Tao cóc cần biết thằng đó là quỷ được hay quỷ BD Mày phải mang hải cốt thằng đó về đây cho tao hầm khoai sọ Lulu nói rằng tôi biết một người có thể giúp ông giết chết được hắn ta Vừa dứt lời Lulu dẫn Kuto đến một khu rừng cấm Nơi đây có một ngôi nhà âm u vô cùng đáng sợ Đó là nơi ở của quạ đen Một cô gái xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện Cô ta nói rằng cha tôi sẽ gặp các ông khi mà trời xuống núi Thì ra cô ấy là con của quạ đen và tên là Saka Đợi mãi cuối cùng màn đêm cũng buông xuống Kuto vừa đi vừa vãi đái ra quần vì sợ ma Hắn lọ mọ leo lên tầng 2 theo sự chỉ dẫn của cô nàng Nhìn thấy người đẹp hắn liền cứng hết cả người, quạ ma ở trong bóng tối mà không dám ló mặt ra ngoài, cơ thể hắn bị phân hủy vô cùng đáng sợ. Lạ thay cô Tô còn chưa cần nói câu gì mà quạ đen đã biết hết mọi chuyện. Hắn ta nói rằng quạ trắng và ta cùng là môn đồ của một thuật sĩ, nhưng do ghen tị với sức mạnh của ta nên quạ trắng đã bày binh bố trận cắm trộm định dồn ta vào con đường chết. Trong đêm mưa gió bão bùng hôm đó, ta và hắn đã cùng nhau quyết đấu sinh tử muốn mất một con Cả hai dùng hết những ma lực thuật pháp mà sư phụ truyền cho để sát thương nhau. Tuy nhiên sau khi hắn yếu thế thì đã dùng một sợi dây truyền phù phép để yểm bùa ta. Quạ trắng không giết ta mà hắn muốn ta sống trong đau khổ, nên nếu ta gặp ánh sáng thì thì cơ thể sẽ bị phân hủy và vô cùng đau đớn. Tuy nhiên ta là người duy nhất biết điểm yếu và cách hạ gục hắn ta. Cô Tô nói rằng nếu ông giết được hắn thì ta sẽ cho ông rất nhiều rượu ngon và gái đẹp. Quạ đen lập tức đồng ý, bởi lẽ giết được quạ trắng cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể phá giải được lời nguyền đang mang trong người nhiều năm qua. Quạ đen nói rằng muốn xóa bỏ được ma pháp của quạ trắng thì phải dùng kinh nguyệt của một thiếu nữ còn trong trắng mang cung bọ cạp, đó chính là con gái của ta. Tuy nhiên ngươi cần phải tìm được một cao thủ có thể thực hiện được việc đó, bởi lẽ khó có ai động được vào một cọng lông của quạ trắng. Đúng lúc này ở phía dưới, Lulu nói vọng lên rằng có một chiến binh có thể thực hiện việc đó, người ấy chính là phạt Johnny, kẻ có mối thù giết cha mẹ đối với quả trắng. Biết rằng Johnny chưa trả được thù thì sẽ bám giết binh đoàn Buôn Châu, vậy nên Kuto đã bàn mưu tính kế để cho Johnny vào chồng giúp bọn chúng tiêu diệt quả trắng. Kuto thuê một em tay vịn giả làm em gái của mình, sau đó vô tình gặp Johnny và nói rằng chúng tôi đi tìm quả trắng để báo thù, hắn ta đã giết chết cha mẹ của tôi, tôi muốn băm hắn thành trăm mảnh rồi nấu giả cày, nhưng tôi lại không biết võ công nên quả đen không chịu giúp, quả nhân cùng chung kẻ thù thì sẽ thành bạn. Johnny nghe xong tin sải cổ nên liền hỏi quả đen là ai, hãy đưa tôi tới gặp hắn. Ngay sau đó, Kuto đã dẫn Johnny tới gặp quả đen để thử xem võ công của anh lợi hại tới đâu. Cô nàng nàng Saka giả vờ lượn cổ xuống lầu, Johnny thấy vậy thì lao mình xuống cứu nàng một cách dễ như ăn kẹo. Thấy anh thân thủ phi phàm, quạ đen liền đồng ý chọn anh làm người sẽ giết chết quạ trắng. Những ngày sau đó, Johnny phải ở nhà cùng với cha con hắn ta, dính xem khi nào cô nàng Saka đến ngày đèn đỏ còn dùng thứ đó để báo thù cho cha mẹ. Trong thời gian đó, hai người cũng dần trở nên thân thiết. Khi Saka ra giếng lấy nước nhưng lại bị dân làng xua đuổi vì cha cô là một người lập dị. Thấy vậy, Johnny liền có mặt giải vây. Điều này đã khiến cô nàng cảm nắng anh từ lúc nào không hay. Hai người cứ như là một cặp trời sinh. Johnny cũng bắt đầu chế tạo những ngọn hỏa tiễn để chuẩn bị cho trận chiến. Cuối cùng cùng thì ngày đó cũng đã đến. Saka vắt chiếc khăn có chứa nước rau dền lên dây phơi, lập tức quả đen lấy vào và bắt đầu làm phép. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, được cô tô báo tin về hướng di chuyển của kẻ thù. Sunny nói lời chia tay rồi trao cho Saka chiếc vòng hộ mệnh mà Nam xương người bí ẩn đã tặng cho anh. Sau đó anh lên đường báo thù cho cha mẹ. Lúc này, quả trắng cùng đàn em đã đến một trạm kiểm định châu bò trước khi di chuyển qua vùng khác. Ông ta đi vào trong để làm thủ tục thì lại gặp ngay Johnny đang ngồi thù lù một đống. Thì ra anh đóng giả cán bộ hải quan để phục kích quả trắng. Ngay lập tức, Johnny khởi động cơ quan hỏa tiễn sau đó lao ra tấn công. Bị đánh úp bất ngờ, quả trắng đã liền dính ngay một quyền trúng ngực. Thừa thắng xông lên, anh tung áng khí rồi xông tới đạp vào ngực phát thứ hai. Một màn hỏa tiễn được gài sẵn dưới sàn nhà bỗng dưng được kích nổ, bắn cho quạ trắng nhấc hết cả người. Phía bên ngoài, Lulu cùng lũ thủ phỉ đàn em đã mai phục sẵn trong đống rơm lao ra truy sát. Nhân lúc hắn đang hoảng hồn, Johnny cầm bọc vải chứa nước tăng lực rồng đỏ của cô nàng Saka phóng tới trúng người quạ trắng. Quả nhiên ma pháp của hắn đã bị tiêu tan. Là một người thường thì sao hắn có thể là đối thủ của anh được cơ chứ? Johnny sút một phát thì quạ trắng bay xa 300 mét. Đúng lúc này, Kuto cùng với quạ đen xuất hiện. Quả nhiên hắn ta đã được phá giải lời nguyền năm nào nên không còn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt nữa. Kuto nói rằng thông minh lắm thằng ngu ạ. À. Chúc mừng mày đã được ăn thịt lửa sấp mặt. Johnny rất bất ngờ khi cô Tô lại là địa chủ quyền quý trong vùng. Không thể nói câu gì, quạ đen bắt đầu ra tay. Quạ trắng chỉ kịp giải thích cho Tony rằng ông không giết cha mẹ cậu. Quạ đen cũng vạch áo cho anh xem hình xăm và thừa nhận hắn mới chính là hung thủ. Thì ra cả quạ trắng và quạ đen đều có hình xăm giống nhau trước ngực. Hiểu ra mình đã nối giáo cho kẻ thù nhưng có lẽ lúc này đã quá muộn. Sức mạnh của hắn ta là quá lớn. Quạ đen đấm một phát khiến cho cả Tony và quạ trắng bay người ra ngoài. Cảm thấy tình thế bị bất lợi, Tony liền đánh con siêu xe chạy bằng hỏa tiễn của mình đem theo quạ trắng đánh bài chuồn là thượng sách. Thường không khỏe mà khỏe không tưởng, hỏa tiễn của Johnny cứ như rocket một giờ đẩy con chiến mã đi phăng phăng trên đường. Bọn chúng vẫn cố gắng bám theo thì quả trắng châm hỏa tiễn bắn cho chúng ngã ngửa ra phía sau. Một thằng nhảy được lên xe, hắn lên tới đỉnh thì liền tóm cổ Johnny. Đã thế thì anh cho chúa chết chạm cũng phải băng hà. Cùng lúc đó, hai thằng đệ khỉ điên và sư tử điên của quả trắng xông vào thì liền bị quả đen khống chế rồi thao túng tâm lý bắt đuổi theo Johnny. Hai thằng này như đường lắp motor vào đít nên nhanh chóng bám theo. Chả mấy chốc hai ông hồn bất tán này cũng đã đuổi theo được siêu xe của Johnny. Sư tử điên dám chặn đầu thì anh đạp cho một phát tan nát trái tim rồi nằm lăn ra dãy chết. Khỉ điên từ trên cao lao xuống thì bị Johnny đạp cho gãy cổ rồi lấy đà bay lên xe. Cuối cùng thì cả hai đã thoát được một kiếp nạn và đến được nơi an toàn. Lúc này, quạ trắng mới nói ra sự thật rằng 15 năm trước, ta và quạ đen là hai anh em cùng mặc chung một chiếc quần mà lớn lên. Tuy nhiên càng ngày hắn càng trở nên tham lam nên đã dùng ma thuật của mình để cướp châu của buôn làng mang bán lấy tiền cá cược World Cup. Ta không chịu được nên đã thay trời hành đạo thanh lý môn hộ, nhưng nể tình huynh đệ nên đã không giết mà chỉ yểm một lời nguyền lên người hắn ta mà thôi. Phát hiện ra một cậu bé đang thoi thóp, ta cứu và đem về gửi vào một ngôi chùa gần đó, rồi gửi sư thầy một chiếc vòng cổ hộ mệnh để trao cho cậu ta. Tony nhớ lại chiếc vòng cổ mà sư thầy đã trao cho năm xưa thì nhận ra mình mình đã lấy oán báo ơn, mù quáng định giết cả ân nhân cứu mạng để báo thù cho cha mẹ. Quả trắng nói rằng cậu phải tiễn hai tên đó lên bàn thờ bốc xôi thì dân chúng mới bớt lầm than. Cùng lúc đó, Quả đen và Kuto quay về báo tin rằng Johnny đã chết. Cô nàng Saka mặt buồn như nhà bị cháy đống rơm nhưng vẫn phải theo cha đến dinh thự của Kuto sinh sống. Mặc dù giờ đây Saka đã có cuộc sống tốt hơn nhưng cô vẫn ngày nhớ đêm mong về mối tình đầu còn đang dang dở, chưa kịp vắt vai mà đã trở nên tan nát. Nhớ ngày nào hai chày còn dã chung một cối, nhớ chiếc vòng mà chàng đã trao tay khiến cô không kìm được nước mũi. Quả đen lo lắng Johnny sẽ quay lại lấy nước rau rền của cô con gái Saka rồi xóa bỏ đi phép thuật của mình Chính vì vậy, hắn phải làm cho cô nàng mất đi sự trong trắng. Cơ hội ngàn năm có một, thằng địa chủ cô Tô liền ngỏ lời với bố vợ xin làm con dê, tuy nhiên quạ đen lại từ chối thẳng thừng và nói rằng mỡ đấy mà húc, chú rể phải là ta. Lúc này thằng cơ hó quạ đen mới mở ra sự thật, thì ra Saka không phải là con gái của quạ đen. 15 năm trước khi hắn bị quạ trắng yểm lời nguyền, hắn bị dân làng đuổi đánh như một con súc vật. Để giải được lời nguyền đó, hắn đã vào một nhà dân đánh cắp một bé gái rồi trốn vào rừng sâu để nuôi dưỡng. Bố Saka đuổi theo cũng bị hắn giết chết. Saka vừa hay nghe được thì lòng lại càng thêm đau đớn. Hắn muốn là người thịt cô sau bao nhiêu ngày nuôi dưỡng. Tuy nhiên bỗng dưng hắn đau đớn nằm vật ra sàn nhà thì ra cô Tô đã cho thuốc chuột vào trong rượu để hạ độc quả đen. Cô Tô phang chai rượu và bộ óc chó để tiễn hắn xuống suối vàng nhưng hắn đã kìm nhập linh hồn vào người của cô Tô để chiếm đoạt thân xác. Giờ đây hai linh hồn đều điều khiển chung một cơ thể khiến cô Tô như thằng ra dại. Đúng lúc này quả hỏa tiễn phi vào thì ra là Johnny đã có mặt đích thật khiêu chiến để giải cứu người đẹp. Lũ đàn em xông lên đều bị Johnny dùng hỏa tiễn bắn cho tơi bời khói lửa. Căn biệt thự của hắn bỗng rỗ như tổ ong vào vẽ. Johnny cưỡi tên lửa bay vào phía trong như một vị thần. Những thằng nào còn sót lại thì anh sẽ xử đẹp bằng đầu gối thần công của mình. Một khi chiến binh Muay Thái đã phát tiết ra sự phẫn nộ của mình thì bọn chúng sẽ được nếm trái đắng không sót một tên lên, hết đầu gối rồi lại cùi trở. Vui vui thì anh lại cho bọn chúng học bay để làm cơ trưởng. Tuy nhiên bay cái kiểu này nó lạ lắm, những cú bay người vô cùng đẹp mắt được tung ra khiến cho lũ này có dùng hàng nóng cũng không phải là đối thủ của anh. Tuy nhiên tình thế cấp bách, cô nàng Saka sắp bị quạ đen bên cho tới bến nên Johnny cần phải nhanh chóng đến giải vây. Anh bật tường lên tầng trên xông vào suốt cho quạ đen một phát. Nhân cơ hội hắn đang đau đớn, Johnny ôm người đẹp tụt dây cáp xuống phía dưới. Quạ đen định nhảy xuống nhưng cô tô rát chết nên đánh bắt cái thân xác này chạy cầu thang bộ cho an toàn. Johnny mang cô nàng tới gặp quạ trắng, ông bảo cô đọc câu thần chú uống ba la cà na xí nguội thì bất ngờ thằng Lulu xông đến ăn hôi chơi, hắn đang trong cơn đói nên vô cùng khỏe, Tony có tấn công thế nào hắn cũng chẳng si nhê. Để cho Saka đóng nút câu thần chú khôi phục sức mạnh cho quạ trắng, Tony liền hất đổ mâm thức ăn để dụ dỗ Lulu. Ai dè hành động này lại làm hắn mạnh lên gấp bội, sút một phát Tony văng hẳn ra bên ngoài. Tony ba máu sáu cơn bay người sút tung được cả vũ khí lẫn đầu của hắn ta. Tuy nhiên quạ đen lúc này lại xuất hiện, đúng là anh chàng số nhỏ, hết bị thằng này củ hành lại đến thằng kia bán muối. May thay bên trong ngôi nhà, Saka đã hồi phục được pháp thuật cho quạ trắng. Tuy nhiên ông bị thương quá nặng nên đành rảnh ngực móc ra những viên đá thần rồi đưa cho Saka, nói rằng cô hãy đưa nó cho Tony. Phía bên ngoài, Tony đã bị đánh cho học cả máu mồm, mai thay quạ trắng và cờ rớt của anh xuất hiện. Quạ trắng lấy thân mình đánh lạc hướng quạ đen để cho cô nàng Saka chạy đến đưa cho Johnny nắm đá ma pháp, không còn phép thuật. Quạ trắng bị thằng cờ hó đấm cho một trường xuyên ngực, Johnny xông tới nhưng đã quá muộn màng. Anh điên cuồng biến quạ đen thành bao cát để tập thể dục buổi tối, cầm đá thánh trong tay, Johnny phát huy sức mạnh phi thường, hắn cứ đứng lên Johnny lại đấm cho nằm vật xuống đất vô cùng đau đớn. Thằng cờ hó Lulu xông tới thì liền bị Johnny giã vào mặt, sau đó anh khởi động con chiến mã húc thẳng họa mi của hắn ta rồi đâm sầm vào nhà kho phát nổ. Lulu nay đã chính thức biến thành đặc sản cháu thui, xử lý nước thằng quạ đen mặt phụ khoa, tốc độ ra đòn của anh giàu quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay. Quả đen lúc này thấy không ăn được nên đánh hiện nguyên hình. Hắn ta vẫn còn ma pháp nên vẫn có thể tấn công được Johnny từ xa. Tuy nhiên anh cũng đã đấm vào cái mõm cháu của hắn rồi cận chiến cho công bằng. Hai bên ăn miếng trả miếng vô cùng ác liệt. Ông lên gối tôi cũng lên gối. Ông tặng tôi một quyền thì tôi cũng tặng ông một quyền. Đọ xem đầu gối của thằng nào cứng hơn thì thằng đó thắng. Tuy nhiên sau đó Johnny đã dùng độ nhanh nhẹn của mình để giành thế thượng phong. Anh giã đầu gối vào đầu rồi bay lên sao sử dụng tuyệt kỹ cuối cùng giáng xuống sọ não của quả đen. Nhân cơ hội hắn đang xây sầm mặt mày, Johnny cứ nhằm thẳng mặt phụ khoa của hắn mà giã để báo thù cho cha mẹ. Thằng cơ hó địa chủ cô Tô Định xông tới sơ cô nàng Saka thì bị mắc phải dây diều bấp ngã. Johnny bên này lấy hết sức tung nắm đấm to như quả mít khiến hắn lại nhập vào thân xác của cô Tô. Saka đeo cho hắn sợi dây chuyền mà lúc trước Johnny đã tặng khiến hắn không thể thoát khỏi thây xác này được nữa. Bị dây diều kéo lên cao, Johnny phóng hỏa tiễn biến hắn thành ngọn nướng bóng đêm. Sau đó anh nhảy lên song phi cho hắn rơi trúng chiếc máy cày. Bình xăng phát nổ, cả quả đen và cô Tô đều tan thành mây khói. Đúng lúc đó, tên chủ lò mổ trâu cũng đến. Johnny cho đàn trâu xông lên đuổi theo, sau đó dẫm cái bếp tiện hắn xuống làm đồ tể cho Diêm Vương. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, Johnny cũng đã báo được thù và thoát kép FA. Hai người sống hạnh phúc cho tới khi đầu bạc răng rụng xuống mồ thì mới thôi. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, kẻ xấu thì luôn có kết cục đáng mề, bán rẻ lương tâm vì đồng tiền thì luật hoa quả sẽ không trừ một ai. Còn chúng ta chỉ cần có trí thì mọi việc ắt sẽ làm nên. Chani và Saka đã có đôi có cặp, tuần sau rét đậm rét hại, anh em đã có cái lò sưởi nào bên cạnh chưa? Nếu chưa thì hãy qua phở nấm và alo cho mọt để về chung một nhà nha anh em. Chuẩn bị món làm top top sẽ công khai mặt, anh em ủng hộ nha. Link dưới bình luận nha anh em. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem chọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you Park Park. Bye bye.